Hồi chào anh em nha Nay à, mình làm clip theo chải anh em ơi Tại nãy giờ mình bận làm này nè Nãy giờ mình à, <laughs> Đây là cái à, Đây là cái tác phẩm của mình mới dễ không anh em Nãy giờ mình bận làm cái này nha Đây là cái hình lớp phi Đưa đây là cái Cái nhân vật mà mình yêu thích Yêu thích nhất từ lúc còn nhỏ mà tới bây giờ Đây là mình mới vẽ cho cho mấy lính mình nó xem là mình vẽ vậy đó nghe anh em đây nè ha thì uh, mình mới vẽ xong một bức tranh nói chung là mấy lính mình nó khích mình á mình vẽ cho nó xem thì giờ nãy giờ mới như mình làm cái đó đó mình mới hay chảy á bây giờ này gần 10 giờ rồi <coughs> này mình nói về những con gà này nè rồi tới bữa nay á, mình cũng báo cái tin vui cho anh em là cái hút sổ lãi á, người ta mới nhập về mới nhập về được thì anh em nào có mua hút của mình á chắc khái của mình hay mua coi gì đó thì mình gửi cho chúng ta hút sổ lãi cho Philip rồi sổ lãi cho anh em ha mình ờ, nói chung hút sổ lãi từ Tết tới giờ luôn á là mới có hàng mới nhập về được thì anh em nào có mua thì ờ, mình gửi sổ lãi cho anh em thì nói chung nuôi gà thì à, nhiều anh em bình luận hỏi gà nuôi sao cho nó tốt tay đủ tay đủ thứ hết thì mình nói với anh em á quan trọng là con gà anh em nó ăn con gà anh em nó ăn thì lúc nào nó cũng phải lên tay còn anh em muốn nuôi đủ pin tới tay á thì đầu tiên như bắt về sâu lãi một cái sâu lãi rồi à, anh em mới cho nó ăn đầy đủ vô nói chung là mỗi người mỗi một cách nuôi khác nhau mỗi một cách ăn thì à, bữa nay mình nói về cái vấn đề là con gà nó ăn như thế nào cho nó tốt thì à, mấy anh em hỏi á, mới vô mấy anh em mới chơi gà ai cũng hỏi là rồi ờ, muốn nuôi gà tới bên nuôi như thế nào nuôi sao thì mình nói với anh em đơn giản một điều là con gà phải ăn chứ nhiều anh em nuôi con gà mà gà nó không ăn cái anh em đúc anh em không đúc anh em bỏ thí nó ở nha này kia bơm này bơm nọ đủ thứ hết hai ba ngày sau cho con gà nó đói nó sẽ ăn không thì tất nhiên nó sẽ ăn rồi nhưng mà nó đói quá trời nó phải ăn nha anh em mình nói thiệt nha thì tự nhiên con gà nó sẽ ốm ký anh em nhịn đói nó ba ngày hai ngày ba ngày con gà nó lì lắm nó kén ăn rồi nó không bao giờ nó ăn để vô nó mẫu vài hột lúa nó bỏ luôn thì lúc đó con gà sao mà tốt tay được anh em muốn nuôi tế pin anh em tập tùm lum tùm la đủ thứ hết mà con gà nó không ăn thì anh em muốn tế pin nuôi sao tế pin đó anh em nói ờ sao nuôi càng nuôi con gà càng ốm hỏi ra con gà nó không ăn nó không ăn cái là cho nhịn đói thì tất nhiên cái phương châm của anh em là cho gà nhịn đói thì tất nhiên người này chỉ người kia ơi tao tao cho nhịn đói hai ba ngày nó ăn thì đúng thiệt hai ba ngày sau nó đói quá nó ăn nó chết sao còn anh em để lúa được ăn ngũ cốc gì đó để nó ăn nó sẽ ăn nhưng mà nó ăn ít thì con gà nó vẫn ốm ký nó chỉ mổ vài hộp thôi nó sẽ từ hai ví dụ mình thí dụ nó xuống lẹ lắm cũng như hai với chín đi mà anh em nuôi chừng hai ngày ba ngày gà nó tụt gần trăm gram nó không ăn 100 gram trăm rưỡi hai trăm gram luôn nó thú đi từ thì con gà lúc đó sao nó tốt luôn anh em đó mình hỏi anh em nó như vậy á mình hỏi con gà nó tốt mà sao nó tốt được bây giờ chủ yếu quan trọng á, anh em muốn nuôi tới pin là con gà anh em cho nó ăn uống đầy đủ và có phơi nắng con gà nè rồi có chỗ con gà nó bươi nè thì con gà nó sẽ đạt phong độ cao và tốt về cái phần đó còn anh em muốn đá cái nết hay là con gà anh em đã nó hay sẵn nha nó sẽ hay sẵn nó là bản chất con gà buông ra đá bụp bụp bụp góp góp gì anh em coi nước đầu sổ nước hai sổ thì nó sẽ như vậy thì con gà anh em lúc đó sẽ đạt phong độ cao và mình nuôi cho nó ăn uống đầy đủ và mình cho nó bơi, vào nói chung anh mình nói thiệt với anh em con gà nuôi đơn giản lắm không có khó mà tại anh em không chịu làm thôi cái đầu tiên á, là anh em phải lựa phải lựa cái bản năng con gà anh em nó đã đã hay đã hay vô tay khung xương thế nào đó ờ mình biết con gà này nó ốm mình nuôi cho nó lên hay là con gà này nó đầy bị si mình nói với anh em con gà mà nó bị si rồi nuôi rất là khó lên mà một khi nó lên rồi thì sức nó không có như bình thường nữa đâu anh em nó mất nhiều công lực lắm muốn nuôi con gà mà tới pin tới chỉ thì ai cũng muốn trên hỏi ờ anh ơi ờ, cách nuôi như con gà sao tới pin nhưng mà tới pin phải như thế nào không phải áp dụng như như mình nói rồi ờ, ăn màu này nọ kia sự ra nuôi con gà rất là đơn giản không cầu kỳ về cái diện tích con gà nó hay là anh em phải lựa đầu tiên là cái dốc con gà nó đã hay nha nó đã hay nè anh em nuôi kết hợp nuôi cho ăn uống nè sáng phơi nắng nè bao nhiêu phút nè thì những cái clip đó mình làm rồi là mình chỉ bàn luận về cho anh em thôi ừ con gà mình nói đầu tiên đặc biệt là con gà phải có nắng phải có nắng con gà nó đá cái bo với con gà nó mới giữ nha nè nhiều khi con gà nó giữ nó tốt đi nó hữu thiệt nhưng mà đưa qua một cái người không biết nuôi nói chung là kia là không biết nuôi làm biến luôn á rồi dục đại mẹ dục lúa đồ vô nó ăn vô bình thường nó nó nó sung nó đá thôi thì ra không phải con gà hay phải có chủ hay thì mình sẽ tạo ra một con gà hay cũng như ta cũng như đi đánh giặc hồi xưa với tướng giỏi là tạo ra một đàn tướng giỏi thì cũng như anh em ăn một chế độ như sáng ăn liều lượng bao nhiêu chiều liều lượng nó bao nhiêu mình bàn thôi nha anh em chứ mình không có chỉ nha tại vì không ai hơn ai mình không có chỉ nhiều mình cứ bàn thôi ăn cái khẩu phần nó bao nhiêu còn nhiều người để nguyên cũng muốn dù à. đầy luôn lúa đầy luôn để cái thao vô luôn nó ăn như nó ăn cậy nữa mình nói thiệt với anh em nha con gà ăn cái bầu bự vậy nè với con gà ăn chế độ ít vậy nè chế độ ít thôi ăn chế độ vậy mà con gà ăn cái bầu bự nó không lên tay cái con gà ăn chế độ á sáng nhiều chịu nhiều vậy mà lên anh em nuôi gà thử anh em nuôi thử con gà nó ăn bầu cho bá cho bá này ít khi nào nó lên tay mà lại giống vậy lắm nó ngộ lắm nó chậm tay hiu lum la nó huyết bệnh hết trơn nó ăn nhiều mới là tốt đâu mình cho nó ăn có chế độ cũng như những mấy dạng động viên đâu phải người ta ăn một cái một cái làng ăn là một nồi cơm một thao đồ ăn vậy không phải người ta chia ra người ta chia khẩu phần ăn ra thì nói chung nuôi con già cũng như là một người tài vậy thôi mình nuôi cho nó ăn uống từ từ từ từ sao như thế nào đó thì nó sẽ tốt cho con gà anh em nha nó sẽ rất là tốt cho con gà của anh em còn anh em nuôi mà bỏ lúng á nuôi hí và càng á, thì con gà tốt thì sự ra nó không tốt nổi tới pin nổi thì tất nhiên cách nuôi con gà ai cũng nuôi muốn tới pin nhưng mà nuôi như thế nào là cái bản năng của con gà nó đã tốt căng cơ con gà anh em cái góc bổn nó ok gà ăn hua anh em cho ăn uống có liều có đợt có liều có lượng và cho con gà nó bươi vào chứ không phải là nuôi quy ờ bỏ vô cái chuồng cà bá gì đó muốn nuôi quy ờ nó chừng nào cũng đá bắt ra đá sự ra không phải nó phải có một chế độ mình bàn thôi chứ sự ra mình không có dám chỉ anh em tại vì mỗi người cách nuôi khác nhau còn nhiều người thấy con gà nó sung quá cái nó không ăn hai ba ngày cái sách đi đá con gà hai với sáu nó tụt còn hai với tư hai tư mấy rồi à, sao đá là đá sao được vô nó ừ trời vừa mà thua nha trời ơi con gà tay nuôi hai cái sáu mà còn hai tư mấy ngày sau đó mình nói thiệt đúng là như vậy anh em nuôi con gà phải đủ tay anh em phải phân biệt được con gà tay bột cục ức cu và con gà tay xương tay răng đó thì nó sẽ là như vậy nhưng mà cái con gà tay xương lưng tàu đó mình phải nuôi mình phải phân biệt là bóp trên cái lưng dài cái bộ đuôi đó anh em bóp cái thịt nó nhiều cái tay nó cầm có gắn có cái lượng nhưng mà thịt nó nhiều là con gà nó đủ tay chứ không có phải nuôi con gà mà nó muốn như một cục bành kỳ như con gà mở cu gì, vậy sao được anh em mình nói thì không phải nó không được đâu có lắm mình phân biệt là cái lưng anh em bóp trên cái lưng dài với thâu câu á bóp thịt nó nở ra là con gà đó sự ra là con gà nó nó nở thịt rồi đó còn gà mà nó không ăn á, làm ơn đút cho nó ăn vài ngày đảm bảo tự nhiên nó ăn theo thời tiết con gà nó như nó ăn bình thường nó bỏ ăn là con gà nó bị heo thời tiết nhiều khi lạnh quá thời trở lạnh con gà nó gì nó bỏ ăn hồi khi đang lạnh cái nóng quá con gà nó cũng bỏ ăn mình khó hiểu lắm con gà nó chung nuôi là nó không hiểu gì chuyện đó nhiều thì mình nói với anh em mà nuôi con gà muốn tốt á là phải đúc nó ăn còn nhiều người nó trời nó không ăn hơi đục đại mẹ nó ăn như nó ăn không có nó ăn nó đói nó ăn sự không phải như vậy đâu ai mà nuôi giống vậy mà lên tay á mình bái làm siêu hậu luôn mình nói thiệt chưa có ai mà dám nói ừ con gà không ăn người ta bỏ đói hai ba ngày giúp cho nó ăn là nó lên tay hồi không có đâu nó sẽ ăn nó đấu nó ăn lúc đó nó ăn lên một hai ngày là nó sẽ không ăn luôn phải đút nó ăn từ từ vài bữa vài ngày đó tự nhiên con gà nó sẽ tự nhiên nó sẽ ăn thôi chứ không con gà đút hoài đâu nhiều anh em nói ừ, con gà không lấy đút hoài đút hoài thì không phải làm biến đút làm biến nó dùng mình nó trùng cái từ anh em làm biến á là con gà nó sẽ ốm ừ sáng mình đút cho nó cử chiều đút nó cử thì con gà lúc không bao giờ nó ốm bởi nó sao mà nuôi con gà nó lên tay sao khó quá vượt ờ, xuống tay mỏng muốn con gà tốt mà tay dày mà làm biến sao con gà nó tay tốt được phải cho nó ăn nó không ăn không con gà nào mà nó không ăn mà lên ký đừng có nói con gà nó sung đập cánh nó mồi bộ mỏ hai bộ hộp lúa ừ nó sung quá hay em sổ ra nó ăn với cụ nó cũng đâu ăn đâu anh em sai lầm cái chuyện đó là con gà nó sung quá nó không ăn anh em sổ nó ăn ăn không có đâu không vô ăn đâu nè nó cũng không ăn như chàng vậy đó tại mình nuôi gà để mình biết từ từ như thế nào lý do tại sao con gà nó không ăn là con gà nó lúc nào nó sẽ ăn thì mình nuôi nó đủ tay muốn đủ tay là phải đút nó ăn nhiều người đấy thấy với tay mỏng với tay cầm lên bữa hổm tay giữ làm sao này kìa cỡ là bí nó không ăn cho nó nội nó không ăn không biết đút nó ăn rồi chỉ muốn con gà mình tốt thì sao tốt được đó mình nói với anh em là nó như vậy nãy giờ mình nói về con gà mà cách cho anh em làm con gà tới pin á con gà nó ăn đủ tay nó mới đái cái lực nó mới có nó mới ok cũng như cái người ốm với người mập bự con vậy thôi ốm quá anh em đi khều khều vậy đó rồi sao mà kêu là nó mạnh mẽ được cái hằn đừng có đừng có mập quá nữa là tại sao mình cho nó ăn và mình phải cho nó bơi vào vận động cơ thể nó thì nó sẽ tốt chứ không phải là nuôi gà mà bỏ thúng mua lý gì dục đại cho nó ăn như nó ăn không có nghe anh em muốn con gà mà tới pin mà hỏi ra muốn ừ nhét thịt bò cho nó ăn cục vậy đó rồi mấy ờ, mê cái nhét lương nhét đầu cái anh em nhét cái đó thì lúc đó nó tiêu thôi nhưng mà đẳng cái vẫn là quan trọng nhất là cái chuyện con gà sáng một cử chiều một cử không có cử nào chứ từ đấu với lúc nó ăn nồi lúc ăn nồi không nó hư cái đường ruột luôn nhưng mà giỡn nào nó nhìn đấu á nó như người ta thôi anh này không ăn với anh này hư bao tử thì nó cũng vậy nó không ăn cái bầu gì nó bươi hoài chổng không có được là nó sẽ bị bệnh luôn đó là anh em muốn nuôi gà tới pin nên mình nói cho anh em là nó vậy á chứ đừng nói là con gà nó là tôi dục trùng bay tôi cho nó bơi độ ngày mấy tiếng bỏ chuồng chà bá mà con gà sinh không lên thực sự ra nó không có ăn nó không có lên cái chuyện đó là quan trọng nhất con gà là vậy sáng một cử chiều một cử thì con gà nó mới lên tay mà có ăn á thì phải cho cái liều cái lượng nãy giờ mình chia sẻ cho những anh em chơi muốn con gà nó tay tốt muốn tới pin mà làm biến á thì không bao giờ con gà tới pin tốt và nó được ok như anh em muốn rồi rồi mình nói như mình làm xàm tới đây thôi anh em ha rồi chào anh em nha